Video này tôi xin giới thiệu với các bạn bản mã lỗi của xe tải HD 785-7 của Komatsu ở phần 5 Sau đây mời các bạn cùng xem Ở phần video này à, được mã lỗi được liệt kê từ DS DNF8MA đến DX18KB Sau đây chúng ta đi cùng chi tiết hạng Mục đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là mã lỗi dnf 80 ma được xác định bởi hộp đen ABS, mức độ lỗi là E03 nó này liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau à, bị đứt tiếp theo DF LF9 DNF9KA được xác định bởi hộp ABS mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến à, tốc độ bánh sau trái bị đứt tiếp theo DF DNF9N3 được xác định hộp ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau phải bị hỏng. Tiếp theo, mã lỗi DNF9NC được xác định ở hộp đen phanh, mức độ lỗi là E01, lỗi liên quan đến cảm biến ở đây là cảm biến xung đầu vào của hộp đen phanh già bị sai tiếp theo là mã DNF9MA à, được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến um, tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau trái bị đứt tiếp theo lỗi DNT3KA được xác định bởi hộp đen hộp số mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số bị đứt tiếp theo lỗi DNT3NC được xác định hộp đen phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số có tín hiệu không ăn khớp với, với tốc độ của động cơ của xe tiếp theo lỗi DNT4KA được xác định hộp đen của hộp phanh mức được đổi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số bị đứt tiếp theo lỗi DNT4MA được xác định hộp đen của phanh mức điều đổi là E03 à, lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số bị đứt khi chế độ à, giảm sóc à, tự động được bật tiếp theo đó là lỗi DV00KB được xác định hộp đen của màn hình mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của còi cảnh báo có thể bị đứt tức là dòng điện bất thường tiếp theo lỗi DW2AKA được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi E01 lỗi liên quan tín hiệu đầu ra của mạch điện tử van biến áp chính không có dòng điện tiếp theo lỗi DW2AKB để xác định một bé hộp số mức độ lỗi là E01 à, lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra mạch điện tử van biến áp chính tiếng Anh gọi là mem pressure variable van có dòng bất thường tiếp theo lỗi DW2BKI để xác định một bé hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van chọn lựa ừ, à, áp suất um, dầu chính tiếng Anh gọi là main oil level selector bị đoạn mạch tiếp theo lỗi DW2BN1 được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu vào của van áp chính tương ứng với công tắc áp suất chính bất thường tiếp theo lỗi DW2ALH được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 đội liên quan tín hiệu van chọn lựa mức dầu chính bị trục chặt tín hiệu áp ra bị ngắt tiếp theo lỗi DW2BKA được xác định hộp đen của hộp số mức độ lỗi là F01 lỗi liên quan đến van chọn lựa mức dầu chính tiếng Anh là main oil never set van không kết nối tiếp theo lỗi DW2BKB được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến đầu ra của van bôi trơn hộp số bị ngắn mạch tiếp theo lỗi DW2BKI được xác định ở hộp đen bởi hộp số mức được lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van bôi trơn hộp số dây mát có thể bị ngắt tiếp theo mã lỗi DW2BKI được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van chọn lựa à, dầu chính main oil level selector bị đoạn mạch tiếp theo lỗi D W2BN1 được xác định hộp đen hộp số một độ đổi E01 lỗi liên quan tín hiệu đầu vào của van áp chính tương ứng với công tắc áp suất chính bất thường tiếp theo lỗi DW2BNH được xác định hộp đen hộp số một độ đổi là E01 lỗi liên quan đến van chọn lựa mức dầu chính main oil à, level selector van bị hỏng Tiếp theo lỗi DW2CKB để xác định hộp đen hộp số một đường lỗi là E01 lỗi liên quan đến đầu ra của van bôi trơn hộp số bị đứt tiếp theo lỗi DW2CKI để xác định hộp đen hộp số một đường lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu vào của van bôi trơn hộp số bị ngắn mạch tiếp theo lỗi DW2CK được xác định hộp đen hộp số một đường lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van buôi trơn hộp số bị đứt. Tiếp theo lỗi DW2CN1 được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van buôi trơn hộp số bị sai tín hiệu đặt. Tiếp theo lỗi DW2CNH được xác định bởi hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van buôi trơn hộp số bị hỏng. Tiếp theo lỗi DW35 KZ được xác định ở hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van solenoid 1 của giảm sóc tự động bị ngắn mạch hay bị đứt tiếp theo lỗi DW36 KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van solenoid 2 của giảm sóc tự động bị ngắt mạch hay bị đứt tiếp theo mã lỗi DW71KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của hệ thống cổ xả bị đứt hoặc bị hỏng tiếp theo mã lỗi DW72KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của hệ thống cần nâng men bị đứt hoặc bị hỏng tiếp theo mã lỗi DW73KZ mức độ lỗi là E03 được xác định hộp đen của phanh lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của hệ thống van cần nâng ban bị đứt hoặc bị hỏng tiếp theo lỗi DW78KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van làm mát dầu thủy lực bên sau bị đứt hoặc bị hỏng <clears throat> tiếp theo mã lỗi DWNBK4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu van sắt ấp của van phanh ASR áp suất không đi theo tín hiệu điều khiển từ hộp, điều khiển phanh có thể bị đứt hoặc bị hỏng. Tiếp theo mã lỗi DWNBKB được xác định vào đen của phanh, mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu van sắt off à, phanh ARS bị đứt hoặc bị hỏng, dây mát. Tiếp theo, mã lỗi DWNBKI được xác định hộp đen của phanh, mức độ lỗi là E01, lỗi liên quan tín hiệu van sat off phanh ASR bị ngắn mạch tiếp theo mã lỗi DWNBMA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van shut off phanh ASR không hoạt động tiếp theo mã lỗi DWNDKZ được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu hệ thống van phanh ABS trước bị hỏng Tiếp theo, lỗi DWNDMA được xác định hộp đen ABS, mức điều lỗi là E03, lỗi liên quan đến tín hiệu. Van phanh ABS trước bị hỏng. Tiếp theo, mà lỗi DWNEKZ được xác định hộp đen ABS, mức điều lỗi là E03, lỗi liên quan đến tín hiệu ABS carot van sau đầu ra bị hỏng hoặc bị đứt. Tiếp theo, mã lỗi DWNEMA được xác định hộp đen của ABS mức độ nổi E03 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của phanh ABS crop van sau bị hỏng. Tiếp theo, lỗi DX11 uh, K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu van điện áp giảm suất tùy động phanh sau không kiểm soát được. Lỗi DX11KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu van điện à, giảm áp suất tùy chọn tùy động phanh sau ở ngoài giá trị tức là không kết nối tiếp theo mã DX11KB mức độ lỗi là E03 được xác định hộp đen của phanh à, lỗi liên quan đến tín hiệu ra của van điện giảm áp suất tùy động bị nón mạch tiếp theo lỗi DX11KI được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu nguồn van điện giảm áp tùy động phanh sau bị ngắn mạch tiếp theo mã lỗi DX11MA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan tín hiệu van điện giảm áp tùy động phanh sau bị hỏng tiếp theo lỗi DX12K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu van điện giảm áp suất tùy động phanh sau có giá trị vượt ra ngoài giá trị tiêu chuẩn tiếp theo mã lỗi DX12KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu Ờ, van điện giảm áp suất tùy động phanh trước bị đứt hoặc không kết nối. Tiếp theo mã lỗi DX12KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu van điện giảm áp tùy động phanh trước bị ngắn mạch. Tiếp theo mã lỗi DX12KI được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03, lỗi liên quan tín hiệu nguồn cung cấp cho van điện giảm áp suất tùy động phanh trước bị ngắn mạch. Tiếp theo mã lỗi DX12MA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu da của van điện giảm áp suất bị hỏng tiếp theo mã lỗi DX13KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu da của van điện EBC không kết nối tiếp theo mã lỗi DX13KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu da của van điện EBC của ngắn mạch bị ngắn mạch Tiếp theo, mã lỗi DX13 KI được xác định hộp đen của phanh mức độ là E03 e ờ, ờ, ờ, e lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của EBC van bị ben ở của thùng ben đã bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DX13 KI DX17 K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu van điện giảm áp suất tùy động của ABS phanh bên phải bị hỏng. Tiếp theo mã lỗi DX17KA được xác định bởi hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van điện à, bên phải giảm áp tùy động của ARS ASR bị đứt tiếp theo mã lỗi DX17KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra bên phải của van điện giảm áp suất tùy động ASR dây mát bị đứt tiếp theo mã lỗi DX17KI được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra bên phải của van điện giảm áp suất tùy động ASR bị ngắn mạch tiếp theo mã lỗi DX17MA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan tín hiệu van điện giảm áp suất tùy động ASR bên phải không hoạt động tiếp theo mã lỗi DX18K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến van điện giảm áp suất tùy động ASR bên trái để luôn hoạt động tiếp theo mã lỗi DX18KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van điện giảm áp suất tùy động ASR đứt kết nối tiếp theo mã lỗi DX18KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van điện giảm áp suất tùy động ASR bên trái dây mắc bị đứt kết nối. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn bảng mã lỗi của xe tải HD785-7 à, của Komatsu à, ở phần 5 này. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi à, chấm komatsu việt nam a gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới để tra thuận tiện trong à, phần mã lỗi đối với từng video các bạn cần chú ý đến à, phía đầu mã lỗi từ bao nhiêu đến bao nhiêu và từ đó thì các bạn sẽ nắm được à, các thông tin à, chi tiết của từng mã lỗi cũng như là của từng à, hộp đen nó xác nhận được ra để chúng ta xử lý một cách hiệu quả một lần nữa xin thành công các bạn đã theo quan tâm theo dõi video này mời các bạn đón xem phần tiếp theo đó là phần cuối cùng về bảng mã lỗi của xe tải HD 78597